các học sinh lớp 8 thân mến hôm nay cô trò chúng ta lại tiếp tục cái chủ đề thứ hai là phân tích đa thức thành nhân tử thì hôm trước cô đã dạy các em cái bài thứ tư là chúng ta làm bài tìm tích rồi phải không nào hôm nay chúng ta chuyển sang cái dạng bài tiếp theo đây cũng là một dạng bài ứng dụng cái việc phân tích đa thức thành nhân tử vào giải toán các em ạ à. đó là bài toán tính nhanh Đấy. Thì các em quan sát nào A là 19 nhân 92,5 cộng một 190 nhân không phẩy 0,75 này B là 85 nhân 15,4 cộng với 5 nhân 3 nhân 15,4 C là 9,7 nhân 130 cộng với 13 nhân 3 D là 86 nhân 153 trừ 530 nhân 8,6 Thì chúng ta hình dung là cái dạng bài cá nhân này chúng ta đã làm từ lâu lắm rồi đúng không? Nhưng chúng ta vẫn cứ dùng uh, cái tính chất đó là tính chất phân phối giữa các nhân và các cộng Thực chất của tính chất đó bây giờ đó chính là phân tích đa thức Đấy. Câu A này, chúng ta quan sát là ta có 19 nhân 92,5 cộng 190 nhân 0,75. Đấy. Thì đối với bài này chúng ta thấy rằng là các em có phát hiện nhân tử chung không các em? À, mới nhìn chúng ta không thấy nhân tử chung đúng không các em? Đấy, bởi vì đây là 19, đây là 92,5, đây là 190, đây là đó nhé như vậy sẽ bằng 19 nhân 9 2,5 cộng 19 nhân 10 nhân 0,75 Đấy. Bây giờ cô sẽ ghép cái 10 9 2,5 cộng 19 ghép 10 với 0,75 thành là 7,5 em nhé Như vậy có thừa số chung là 19 đặt ra ngoài phải không nào? Ở đây là 92,5 cộng 7,5 Đấy, các bạn cộng cho cô xem là 92,5 cộng 7,5 bằng bao nhiêu? À, 19 nhân với 100 Đấy, phải không em? Và việc nhân 19 100 là rất là đơn giản Chúng ta chỉ làm việc 19 và thêm hai số 0 đằng sau nó Đấy, như vậy cái việc làm bài tính nhanh này là chúng ta đã sử dụng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân chúng ta phải biến đổi để xuất hiện nhân tử chung là mấy đây là 19 chúng ta hiểu chưa nào đây chúng ta sẽ vận dụng vào để làm cô B em nhé chúng ta làm cô B ta có ta có năm nhân 15 4 cộng 5 nhân 3 nhân 15 4 Đấy. Thì đối với bài B này chúng ta đã phát hiện ra nó có ngay nhân tử chung là mấy rồi? chính là 100 thông thường nó sẽ tròn trăm tròn chục tròn nghìn đấy em ạ đấy vậy bây giờ lấy bốn nhân một trăm thì bằng mấy chính bằng 15 40 à, như vậy sẽ bằng một nghìn năm trăm bốn mươi đấy chính là ta đã đặt nhân tử chung là bốn ra ngoài đấy. tương tự chúng ta sẽ làm câu C ta có 9,7 nhân 130 cộng 13 thì ở đây chúng ta mới nhìn chúng ta cũng chưa thấy nhân tử chung nhưng 130 này chúng ta để ý chúng ta viết nó bằng 13 nhân 10 phải không các em đấy như vậy 10 thì là ghép với 9,7 còn 13 với 13 ở đây lại là nhân tử chung rồi đấy như vậy chúng ta hình dung ra cách làm chưa hình dung chưa bây giờ chúng ta sẽ tách 130 này vào 13 nhân 10 các em nhé như vậy cái này sẽ bằng bằng mặt 9,7 nhân 10 nhân 13 cộng 13 nhân 3 đấy 9,7 nhân 10 chúng ta lại ghép lại với nhau là bằng ấy là bằng 97 nhân 13 cộng 13 nhân 3 như vậy đến đây nó xuất hiện nhân tử chung là 13 các em đặt ra ngoài 13 nhân với 97 cộng 3 97 cộng 3 thì rất là dễ dàng cộng rồi phải không? Điều đấy chính là 100 Vậy kết quả bằng 1.300 đây thì đó là cái cách làm bài C Đấy. hoàn toàn tương tự chúng ta sẽ hoàn thành được cái bài D bài D ta có này các em cô sẽ nói lại cho các em để các em xuất hiện nhân tử chung rồi các em sẽ tự thực hiện lấy nha 8,6 như vậy quan sát ở đây ta thấy 86 và 8,6 có thể đưa về 86 hoặc là đưa về 8,6 đều được phải không nào nhưng chúng ta ưu tiên đưa về 86 bởi vì đây là 530 ta tách thành 530 năm đấy như vậy sẽ là bằng 86 nhân 153 trừ 53 nhân 10 nhân 8,6 đấy 10 thì ghép cái 8,6 phải không nào đấy thì cái này sẽ bằng 86 nhân 153 trừ 53 nhân 86 đến đây các bạn sẽ tự thực hiện lấy phép tính này các em nhé được chưa đấy, đặt nhân tử chung mấy ra ngoài 86 ra ngoài trong sẽ là 153 trừ 53 đây thế nên em làm tiếp em nhé Đấy, và kết quả bài này là bằng 8.600 Đấy, bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta chuyển qua bài tập thứ sáu của cái dạng bài này em nhé các em thân mến, bây giờ chúng ta chuyển sang bài tiếp theo Đó là bài 6 chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n ta luôn có A n bình cộng n chia cho 2 B 2 n cộng 3 trừ 2 mũ n chia cho 7, C 3 mũ n cộng 2 cộng 3 mũ n cộng 1 chia cho 4 và D n bình nhân n cộng 1 cộng 2 n nhân n cộng 1 chia cho 6. Thì đối với những bài này thì các em học sinh học bình thường chúng ta chỉ học kiến thức sách giáo khoa trên lớp không đúng không nhỉ? Thì chúng ta thấy những bài chia này chúng ta rất là ngạc đúng không? Kể cả bài chia này nhiều em đã học từ lớp 6 học toán nâng cao lớp 6 chúng ta đã gặp rồi đấy nhưng đối với những bạn mà không học nâng cao thì các bạn có gặp thỉnh thoảng có gặp nhưng mà gặp của chúng ta thường có thói quen chúng ta bỏ đi đấy chúng ta sợ là nó khó lắm đấy nhưng hôm nay chúng ta đã học bài phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung thì việc giải quyết bài toán này rất là dễ dàng và từ sau buổi học hôm nay trở đi khi em gặp cái dạng bài này em đừng có gạt em em nhé theo những gì cô đã hướng dẫn trong bài học hôm nay thì các em sẽ làm ra bài này thôi các em nhé đấy các em hãy cố gắng đừng có nản trí đừng có thấy hơi khó là ngại được không nào chúng ta chuyển sang câu a câu a ta có n bình cộng n thì với lưu ý hiểu của cô rằng là để làm được bài toán hạ một số cái bài toán chia này chúng ta lưu ý chúng ta đã có cái chữ ở lớp 6 rồi là tích hai số tự nhiên liên tiếp sẽ chia hết cho n đây là một tính chất về chia hết mà chúng ta rất hay dùng trong bài toán chia hết đấy theo lưu ý cho cô là gì là cách này hai số tự nhiên liên tiếp thì chia cho hai tính chất này chúng ta đã được chứng minh ở trong cái bài tập ở trong sách giáo khoa toán 6 đấy và tích ba số tự nhiên liên thì sao à, thì chia hết cho ba đấy và tổng quát ra thì chúng ta có tích của n số tự nhiên thì chia hết cho được đây là về chia hết chúng ta đã có ở lớp 6 cô nhắc lại cho các em để em nhớ nhiều bạn đã lâu rồi không dùng là quên rồi đúng không suốt từ năm lớp 6 là lớp 7 tận lớp 8 mà chúng ta là chưa dùng đến bây giờ chúng ta mới dùng đây thế giờ đối với bài này chúng ta nhìn câu A này quan sát câu A thì chúng ta cách làm của những bài này chúng ta phải đưa về tích Đấy, đưa về tích để có xuất hiện cái số 2, số 7, số 4, số 6 Hoặc chúng ta đưa về tích của các số tự nhiên liên tiếp Đấy, thì đối với bài này ta nhìn là n bình cộng n ta thấy xuất hiện ngay thừa số chung Đúng không? Thừa số chung là mấy em? Là n Đấy, thì cái việc đặt nhân tử chung ở đây là việc phụ nên cô sẽ ghi tắt luôn nhá Đặt n ra ngoài, trong sẽ là n cộng 1 Đấy. Thì các em quan sát cho cô hai số này Một đằng là n, một đằng là n cộng 1 tức là nó thì n và n cộng một chính là hai số tự nhiên liên tiếp đó n và n cộng một là hai số tự nhiên liên tiếp mà ở đây chúng ta tích của hai số tự nhiên liên tiếp do đó luôn chia cho hai với mọi người em hiểu chưa à đấy là vì là n là n cộng một là các số tự nhiên liên tiếp là các số tự nhiên liên nên n nhân n cộng 1 chia hết cho 2 với mọi n thuộc n. Từ đó suy ra n bình cộng n chia hết cho 2 với mọi n thuộc số tự nhiên n. Đấy, để bài cho n thuộc số tự nhiên n. Và đó chính là cách chứng minh bài A này. Rất dễ phải không nào? Đấy, chỉ một bước phân tích ra nhân tử là chúng ta giải quyết xong bài này. Thì tương tự chúng ta sẽ làm câu B. Câu B. Câu B này là ta có hai mũ n cộng 3 trừ hai mũ n. Để bài bắt chúng ta chứng minh cái này chia hết cho 7. Thì các em quan sát thấy đây là hai mũ n cộng 3 với hai mũ n. Việc đưa ra tích của các số tự nhiên liên tiếp là việc là khó khăn đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta quan sát thấy hai mũ n cộng 3 và hai mũ n có xuất hiện số chung thì chúng ta cứ mạnh dạn đặt thừa số chung ra xem có thấy được cái gì không đấy ở đây là lý thừa nên nhiều bạn là nhìn rất là khó nên cô lại làm những tắc kem nhá hai mũ n cộng ba cô viết thành hai mũ n nhân hai mũ ba đây là nhân hai lý thừa cùng cơ số ta giữ nguyên cơ số cộng hai số mũ đúng chưa nào đấy trừ đi hai mũ n thì là hai mũ n nhân một đến đây chúng ta đặt thừa số chung hai mũ n ra ngoài hai mũ ba trừ một giờ em mệnh dạng các tính bên trong này cho cô xem cái bên trong này kết quả bằng bao nhiêu hai mũ n để nguyên đúng không hai mũ ba là tám tám trừ một bằng mấy à bằng bảy thì đến đây thì sao bảy thì chia cho bảy cho nên hai mũ n nhân bảy sẽ chia cho bảy do đó cái này chia cho bảy vậy chúng ta đã chứng minh xong thêm đấy chúng ta lý luận nhá vì sao nhỉ vì hai mũ n nhân 7 là chia cho 7 với mọi n thuộc tập hợp số tự nhiên n đúng không từ đó ta suy ra hai mũ n cộng ba trừ hai mũ n chia hết cho bảy với mọi n thuộc tập hợp số tự nhiên n và đó là điều phải chứng minh như vậy chúng ta thấy dễ không nghe đề bài là chứng minh rằng là chúng ta lại thấy ngại đúng không? Thực ra chỉ một bước đặt nhân tử chung chúng ta sẽ giải quyết xong bài toán này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua câu C các em nhé Thì câu C chúng ta quan sát thấy là câu C các em cũng làm hoàn toàn tương tự câu B đúng không? 3 mũ N cộng 2 cộng 3 mũ N cộng 1 chúng ta sẽ làm xuất hiện nhân tử chung Đấy Các em có thể là 3 mũ N cộng 2 thì ta biết thành là 3 mũ N cộng 1 nhân 3 mũ 1 đúng không? Còn đây 3 mũ N cộng 1 thì là bằng 3 mũ N cộng nhân tử chung đó là gì là ba mũ n cộng một thừa số cho ba mũ một là ba cộng một đấy bây giờ các em phải tính cái trong này cho cô đấy xem cái trong này có chia được cho bốn hay không đấy như vậy ta thấy cái trong sẽ bằng gì ba mũ n cộng một nhân mấy à nhân bốn đến đây thì ra chưa vui mừng chưa qua quá trình làm chúng ta thấy cái đề ta vui mừng lắm rồi đúng không nào đấy ta là cách thứ nhất là ta phát hiện ra nhân tử chung là ba mũ n cộng một nhưng có một số bạn lại không phát hiện ra nhân tử chung là ba n cộng một các bạn đều đưa ra đề nhân tử chung là ba bốn n cũng được em ạ ví dụ như bạn là nhân tử chung nào mà các em thấy dễ nhất và chúng ta thấy là và ta nhìn ra ngay thì chúng ta làm nhé đến đây em lý luận tiếp nhá có lý luận được không đến đây cô không lý luận nữa nào được chưa nào chúng ta chuyển qua cô dê đến đây các em tự lý luận lại tiếp đấy cô dê cô dê chúng ta có là n bình phương nhân n cộng một cộng 2G nhân lượng cộng 1. Để bài bắt chúng ta phải chứng minh nó chia cho 6 Thì công việc đầu tiên các em hãy phân tích cho cô cái đa thức này thành nhân tử Đúng không? Chúng ta phát hiện ra nhân tử chưa? Nhân tử chung là n cộng 1 có này N đây có là đúng không? Nhân tử chung chính là n nhân n cộng 1 Đây Chúng ta làm tắt luôn các em nhé Vậy bên trong nó sẽ còn gì các em? Đây là n bình nhân n cộng 1 Đặt ra là n nhân n cộng 1 rồi Bên trong còn n Đấy cộng với n nhân tử một đặt ra đây mất rồi thì nó còn mấy đâu em còn ba à, đấy thì các em quan sát cho cô ba cái nhân tử này nó có đặc điểm gì n này n cộng một và n cộng hai chúng ta thấy rằng là các số này là các số tự nhiên liên tiếp đấy nó hơn cứ là n này cộng thêm một đơn vị là n cộng một cộng thêm một đơn vị là n cộng hai đây là tích của ba số tự nhiên liên tiếp thì theo tính chất cô vừa nói là gì tích của ba số tự nhiên liên tiếp thì chia hết cho ba đúng không nào à, mà ở đây là chọn hai trong ba số này thì tích của hai số lại chia hết cho hai mà hai và ba là nguyên tố cùng nhau do đó cái tích này sẽ chia hết cho sáu người ta hiểu chưa đến này ta lý luận nhá vì là n này n cộng một này n cộng hai là ba số tự nhiên liên tích ba số cũng chia hết cho hai nhá chia cho hai đấy tích này chia cho ba tích này cũng chia cho hai mà ba và hai để là hai số nguyên tố cùng nhau từ đó chúng ta suy ra n nhân n cộng một nhân n cộng hai chia hết cho 6 với mọi n cộng n đây đây là ký hiệu một với mọi n cộng n và đó chính là điều phải chứng minh Đấy. Vậy từ đây chúng ta suy ra n bình nhân n cộng 1 cộng 2n nhân n cộng 1 cái biểu thức này chia hết cho 6 với mọi n thuộc n à, và đó là chúng ta đã chứng minh xong như vậy sau khi học cái bài học này từ nay trở đi gặp cái bài chứng minh chúng ta đừng có sợ đúng không cứ thấy chứng minh chia hết là cái mà ngại thì chúng ta không nên ngại lần gì hết chúng ta sử dụng sử dụng cái phương pháp phân tích đa thành nhân tử để đưa về tích và chúng ta xử lý cái tích đó này. bây giờ cô sẽ chuẩn bị cho các em một số bài tập để các em luyện tập em thân mến đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em thì các em hãy cố gắng hoàn thành bài tập thật này thật tốt nhé xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo